Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Phần đầu clip thì tôi xin được cảm ơn các anh em Mavel Univer MC UVN Anh em Lê Duy Khánh, anh em Nguyễn Văn Tuấn Anh em Nguyễn Thanh đã trở thành hội viên Cũng như là tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi Cảm ơn các anh em rất nhiều Ba con ách đầu game anh em ơi <laughs> Không muốn chơi cũng phải chơi bộ meta rồi Ok à, để tôi xem là liệu rằng là nó có cho tôi uh, chơi warrior không anh em nhá cho warrior hai sao đầu game thì tôi sẽ không bao giờ tôi đắn đo suy nghĩ ở đâu bởi vì bây giờ warrior đang gọi là hot nhất đấy mạnh nhất đấy trong cái thời điểm hiện tại đấy anh em nhìn thấy các cái giải gần đây anh em cũng thấy những cái giải mà quy tụ rất nhiều những pro player toàn chọn cái bộ warrior để chơi thôi anh em thế là biết là nó mạnh cỡ như nào một cái bộ mà line up rất là dễ chơi và bây giờ nó mạnh đầu game nó cũng mạnh Đấy, giữa game nó mạnh cuối game thì theo tôi đánh giá thì nếu mà siêu lết thì nó không mạnh lắm nhưng mà cái tầm mà nó khoảng rơi đâu đấy nó khoảng round 30 đến 35 thì vẫn rất là ok rất là khỏe đấy áp đảo <clears throat> nếu mà chín warrior mà kẹp hồn thì bây giờ là cực kỳ mạnh nha anh em nhé chín warrior kẹp hồn cực kỳ mạnh luôn mà nó cũng có nhiều cách để nó có thể xoay được sang những cái bộ khác rất là dễ chơi về căn bản là thực ra ấy là cái việc cuối game xoay như nào thì nó là cái câu chuyện của cái việc là solo 1 vs 1 Đấy, counter theo đối thủ Chứ còn để mà tìm ra ấy, một cái line up mà chơi đầu game nó ok ngon nghẻ để cuối game còn có tiền ấy có máu để mà chuyển ấy đấy nó là cái vấn đề nó quan trọng nhất nó là cái chỗ đấy thì cái bộ warrior bây giờ đáp ứng được cái điều đấy rất dễ chơi <coughs> chưa kể bây giờ có những cái món đồ kiểu dạng như cái cái, cái giáp thép ấy chuyện này tôi không có rồi nhưng mà nếu mà có giáp thép đầu game mà chơi warrior thì u dồi anh em ơi nó chắc là cái chuỗi thắng của nó sẽ phải kéo dài lắm luôn <clears throat> tôi không biết là kéo dài đến bao lâu nhưng mà tôi chắc chắn với anh em là nếu mà có một cái giáp thép và hai con hai sao thôi trong cái bộ 6 warrior thôi thì tôi nghĩ là nó sẽ rất lâu đấy cái chuỗi sẽ rất lâu kéo dài rất lâu thôi rồi cái đấy thì cũng chưa biết được ở trong cái trận đấu này thì cũng không có nha anh em nhá nên anh em tự trải nghiệm thôi để anh em tự chơi tự trải nghiệm chứ còn tôi chơi rồi tôi uh, bây giờ mà tôi lại kể lại cho anh em những cái điều mà anh em không chứng kiến thì nó lại cũng không hay nhá anh em chơi anh em cảm nhận thôi rồi xem nào hiện tại là vẫn chưa có warrior <laughs> lừa warrior lừa đùa đồ thì này thì cũng không ngon lắm đó nhá nhưng mà thôi được rồi nếu mà uh, <clears throat> không ngon lắm thì tôi vẫn cứ ghép đồ thôi ở đây có cái bộ set đúng không thì tôi ghép thôi với căn bản là anh em cũng biết là tôi tôi cũng là cái người mà không đánh eco nên là tôi cứ chốt đồ tôi đánh chuỗi thắng sớm. Mà kể cả không đánh chuỗi thắng thì cũng có đồ để mà chơi nha anh em nhá. Cứ phải có đồ, không có đồ thì là chắc chắn là nó là thua. Đấy, nói cho nhanh. Còn có đồ thì tất nhiên là nó vẫn thua nhưng mà có trận thì nó thắng. Đấy. <laughs> có trận thắng thì là được cộng một tiền thế được rồi. Và <clears throat> cái quan trọng ấy là nếu mà cái trận thua ấy thì cũng sẽ không mất nhiều máu. Đấy. Mà đây là lên nhớ là có cái búa xét nhá. Búa xét ăn nổi không hơi khó hơi khó hay khó hơi khó đấy bởi vì đây là chúng ta đang gặp hai cái cái con mà nó đang uh, có cái khả năng lẻ tránh ở đây ăn được không được không được không ui được không được không ui trượt vệ vẽ đá quá anh em ơi <laughs> đùa thật là như thế luôn cứ tưởng là hú luôn một phát đập cho nó chết nhưng mà không đấy đánh trượt anh em ạ cay thật đấy rồi ba warrior nhá ở round này thì chúng ta có thể mua cái con súng vào để chúng ta chúng ta uh, cho vào đội hình nhưng mà nếu mà tôi mua con súng ấy thì tôi sẽ phải bỏ cái con Lava Saman đi, tôi sẽ phải bán đi tôi mua con súng. Tôi không thể bán một cái con uh, ờ, sao breaker sắp lên hai sao được. Đấy nhưng mà tôi cũng sẽ không chọn cái việc là bán cái con con con uh, lava đâu, bởi vì là lava ấy nó là bây giờ chúng ta có ba đỏ rồi chưa có 6 warrior nhưng mà có bốn đỏ rau sau ấy thì nó cũng là cực kỳ là khỏe đấy bây giờ chỉ cần ra một con skull hunter thôi là cái câu chuyện nó khác mặc dù cái ra rau này này nếu mà tôi bỏ con lava tôi kẹp con súng vào cho nó cầm cái búa xét thì nó mạnh hơn thật đấy nhưng mà thôi chấp nhận cái round này yếu một chút để những cái rau sau nó mạnh anh em nhá chứ còn bây giờ nếu mà bán lava đi rau sau tự nhiên nó ra skull hunter thì có phải phí không đúng không đấy chấp nhận Ui ôi, bây giờ nó lại ra con con cung đen này. Ừ. Cung đen à hay là kẹp gấu à nhỉ? Kẹp gấu à chơi tí không? Ờ cũng được. Đây nó cũng là một cái sự lựa chọn rất hay. Thực ra này con ếch này nó lên 2 sao này. Đấy là nó cũng đam của nó là 105 đam. Là nó cũng to rồi anh em ạ. Đấy. Ừ. Ở round này là có cái con cung đen đúng không? Nhưng con cung đen ấy ở cái level 1 ấy cho vào nó đam nó không to bằng là con ếch hai sao đâu với cả ếch hai sao ấy nó còn máu nó trâu nữa nó sẽ sống lâu hơn để nó có thể gây được nhiều đam hơn à, tôi vẫn chọn con ếch đấy ví dụ như chọn con cung đen nhá bây giờ gặp cái hàng assassin này nó bớ đằng sau là vào phát là chết luôn rồi có được bắn được cái gì đâu đấy nhưng mà ếch thì khác ếch này thì cũng phải vả được một hai cái nữa ok nhưng mà chắc là không giết được con kia có giết được con ốc không Cố giết con ốc nào Đúng rồi Hay quá Ừ đây rồi đây rồi đây rồi anh em ơi Đây rồi đây bốn đỏ này Chưa bốn đỏ kẹp với cả sao cơ đấy em ui rồi tính toán <laughs> tính toán đây anh em tính toán trời ơi tính toán chuẩn không thể nào mà có thể trượt được luôn Quả tính toán chuẩn thế nhở Đây bây giờ đúng là sao Breaker 2 sao Chính là cái con tôi không bán đi Và có cái hàng bốn đỏ trên Thôi <laughs> xong <laughs> Đánh chữ thắng rồi đấy, ờ, Nó gọi là tính toán trước cho tương lai đấy anh em Thực ra cách form đội hình nó ở cái thời điểm round đấy nó cũng quan trọng. Đấy có tôi cũng có chia sẻ nhiều là ở từng round một thì cái thời điểm form đội hình ấy là anh em cần là phải form đội hình mạnh nhất để có thể ờ, giữ được máu. Tuy nhiên có những cái trường hợp mà chúng ta sẽ phải đợi một hai round Đấy, trong cái sự lựa chọn để có thể là ra cái đội hình mạnh hơn ở những cái round tiếp theo Thì chúng ta sẽ phải hy sinh một vài round đầu anh em nhá <laughs> Đây, bây giờ thôi ok rồi đấy Chỉ một hai sao thôi mà, một con hai sao thôi Sao Breaker là một con gây đam Đấy, một con co gây đam và một cái hàng tăng cơ phía trên Quá ok luôn Tuyệt vời anh em ạ <clears throat> bốn đỏ bốn đỏ cộng mỗi con 450 máu ở giai đoạn đầu game là rất mạnh đấy nhá Không yếu đâu Cực kỳ là mạnh luôn Đấy, chúng ta có một con sao Breaker 2 sao gây đam Không cần Hunter luôn Rất mạnh u nhưng mà top 1 có vẻ là khá là to nhá Top 1 gặp chưa nhỉ Để xem nào Top 1 chưa gặp Chưa hề gặp u chưa hề gặp luôn Vậy là chúng ta sẽ rất có thể sẽ gặp top 1 ở round này Có lên up cấp để dí thêm một con Warrior và không nhỏ Hiện tại là chúng ta mới có là 4 đỏ nhưng mà chưa hề có Warrior Ừm uhm. Thôi được rồi, để một round nữa đi Ui mày quá anh em ơi, chưa gặp Round sau vào chúng ta có level 6 Round này coi như là có hai tiền luôn <clears throat> Rất là may mắn đấy Tôi tôi cũng đang đắn đo việc là up cấp lắm Nhưng mà thôi tôi nghĩ lại rồi Up chưa chắc là ăn được Cái tỷ lệ phần trăm mà up lên ấy Mà mà thua thì nó vẫn cao Nên là tôi không up Đây round này up này Round vừa lấy là up là mất 8 tiền anh em ạ Round này up chỉ mất 4 tiền thôi Và chúng ta có cái lợi tức của round này Được được cộng 10 tiền Round trước là mất lợi tức Đấy mà up lên như này nha là cũng chưa chắc là ăn được đâu Thế nên là tỷ lệ mà up lên ờ, ăn được ấy nó cũng thấp Nên là tôi cũng lựa chọn là tôi cũng không up ở cái round trước Đấy còn bây giờ có up được uh, up được lên uh, level 6 rồi thì ăn được thì ăn thôi, không ăn được thôi. <laughs> không ăn được thì cứ đợi đấy. Nó là Hunter ở round tiếp theo Những cái round khoảng tầm 12-13 là tôi có 6 Warrior Đây là ui gặp luôn này Được quá Ăn nổi không? Hơi khó Phải phải nói thật là hơi khó Hơi khó Nhưng mà uh, bốn đỏ trâu lắm nhá bốn đỏ trâu lắm bốn đỏ trâu lắm Nhưng mà chắc là tôi nghĩ là không ăn được Khó Đấy bởi vì đối thủ cũng là Hunter và búa xét rồi Khỏe lắm anh em ạ Hunter mà cầm búa xét thì rất khỏe Mà thôi không sao Tôi cũng biết trước là không ăn được mà à, cái tỷ lệ ăn nó, nó khó lắm nên là đấy cái round trước tôi cũng là chọn cái con đường tôi không áp cấp mà đợi đấy gặp những cái đối thủ mà chơi hunter là chúng ta phải chờ đợi khi mà chúng ta chơi warrior ấy là chúng ta sẽ phải chờ đợi yên tâm tỷ lệ mạnh lắm bộ này chuyên đánh giải mà la trinh la trinh ui la trinh vừa đập tôi sang soi à rồi tôi sẽ bán cái gống đỏ đi nha anh em nhá cho tròn tiền thực ra là cũng sắp form 6 warrior rồi nên là tôi cũng sẽ không có chơi đỏ Không có kết hợp đỏ nữa Bây giờ chúng ta cũng đang bị mất Vừa mất mất một cái chuỗi xong Nên là thôi Nha anh em nhá Chuẩn bị là form 6 warrior thôi 6 warrior kẹp với cả con Con Soundbreaker Đấy ở level 7 là cũng được Đấy nhưng mà Nói chung là nếu mà kẹp như thế thì Khả năng mà ăn được cái bộ 6 Hunter ấy Cũng không ăn được đâu Tôi nghĩ là cái tỷ lệ chiến thắng nó chỉ 30% thôi còn nếu mà muốn ăn ấy là nó sẽ phải là gì Nó sẽ phải form được cái đội hình ở level 7 là Đây rồi 6 warrior Ở level 7 ấy chúng ta sẽ phải có 6 warrior Kẹp với cả hai glacier nha anh em nhá Thì chúng ta sẽ khả năng ăn được nó là cao Thôi được rồi Từ từ đã Sao Breaker đau sau sẽ up cấp lên Chiến thánh lấy luôn không? Chắc phải lấy luôn Rồi lấy luôn anh em ạ rồi, chuyện này không có giáp thép, cay nhỉ Thạch sinh lực lấy luôn không? Thôi, lấy luôn anh em ạ Lấy luôn đấy Tôi thì tôi lấy hết đồ Tôi không có giữ cái món đồ gì cả Bởi vì đằng nào cũng phải lấy Mà cái bộ này lấy hai viên thạch sinh lực Nó là bình thường nha anh em nhá Bộ này lấy hai cái viên uh, sinh lực Thậm chí là ba luôn Nếu mà mà cần nha anh em nhá Chắc chắn là lên game thì nó còn cấm đánh này Tấm đánh rồi là chắc chắn rồi Siêu lết rồi Đấy, chém lan có Có chứ, chém lan tí nữa kiếm hồn các thứ vào, cầm chém lan nó anh nó quẩy nó kinh lắm. Máu nó to, nó nó dày máu anh em ạ. Đấy, giáp xoay, u chắc chắn rồi, những cái món đồ mà nói chung là trong cái bộ warrior thì nó không bao giờ là thừa, chắc chắn luôn. Khẳng định với anh em những cái món đồ tăng, những cái món đồ máu, và những cái món đồ không bao giờ thừa luôn trong cái bộ warrior. Đấy, những cái món đồ đam mới thực ra nó lại nó chỉ cần vừa vừa thôi tôi tôi thường là tôi ưu tiên nếu mà có nhá là tôi sẽ là món đồ cam mà nó gọi là có ấy, thì chắc là cái Kira, găng tay Kira thì chơi Warrior kẹp Kira ở level 10 thế thôi. Còn lại là toàn là tăng hết cho nó trâu anh em ạ. Xong rồi dồn đồ cho mấy cái con mà nó có khả năng ờ, trâu chó nhất để nó có thể là chây lì trong combat. Đấy, sống sót là gây được đam mà. Như là Secret Lancer đây. Con đấy nó rất là khỏe luôn càng đồ trâu càng khỏe Mấy cái chén thánh này rồi ui giáp xoay chén thánh thì thôi xác định Nếu mà đối thủ nhưng mà không có giảm hồi máu ấy là bất tử Là chắc chắn luôn Ui gặp luôn đấy hả Gặp thế này thì chịu rồi Ui giời đen quá anh em ơi Sáu warrior ăn được không Ăn được không Ờ ăn được này Công nhận warrior nó khỏe thật anh em ạ Thế này là ăn được rồi Ăn được rồi anh em <laughs> Ờ xin nhá Vừa lấy coi như là gửi tiết kiệm Anh em thấy không? Càng không? Càng Bộ này nó mạnh mà Bây giờ anh em thấy là chơi mấy cái giải mà toàn pro player Toàn top server chơi cái bộ này đấy anh em ạ à. Cứ 9 warrior mà giá rồi Chơi rất dễ Dễ chơi và khỏe chứ Cái lúc mà nó 6 warrior nó đã khỏe rồi ấy Trâu anh em ạ à. Nó châu Đầu game Hunter nói chung là đam to thì to thật đấy Nhưng mà nó phải bắn được xuyên qua cái giáp của cái bọn warrior nữa Nên là tôi nghĩ là hai bộ đấy nó đấm nhau thì cũng chưa biết thằng nào ăn thằng nào trừ khi là là là phụ thuộc vào là nó hơn hẳn về đồ ấy tức là ví dụ như bọn hunter nha nó có cái búa xét đầu game và 6 hunter thì là chắc chắn là nó ăn được cái bộ warrior đấy búa xét đầu game súng hai phải có co hay sao nữa súng hai hoặc là là là thỏ hai đấy thỏ hai hoặc là con uh, à, Exorcist Ranger 2 sao thì chơi được Đấy, còn cái bộ 9 Warrior thì nó cũng cần hai sao co nhưng mà nó không nhất thiết là nó phải là con Warrior 2 sao Đấy, nó có thể là một cái con giống như là con sao breaker này chẳng hạn cũng rất khỏe khỏe không khỏe chứ sao breaker hay sao rất là khỏe luôn ui ra gấu này ui xong rồi Xong rồi bạn ơi Cho gấu vào không Cho gấu vào Là chúng ta sẽ có hai bit uhm. Ừ. Được Đồ dồn cho gấu luôn Anh em ạ Khỏe luôn Rồi cứ từ từ đã Killing can save a life. Chưa biết là, là, là chơi cái gì nha anh em nhá Có thể là hồn thì sao Hồn được không Bây giờ nha mà hồn lên hai sao nhá Kẹp hồn vào khỏe đấy Đánh hồn ngay từ cái những cái round đầu tiên này là có thể là ở level 6 là chơi à, level 7 là chơi rồi 6 warrior kẹp hai hồn Hoặc là có thể lên 8 là ờ, uh, 6 warrior kẹp 4 bit Cũng khỏe Đấy nó có nhiều sự lựa chọn anh em ạ Warrior này nó có nhiều cái cách sắp xếp đội hình ở giai đoạn giữa game để cho nó khỏe lắm nên là nó khá là dễ chơi Dễ chơi thật sự luôn Đấy là chưa kể là có anh em là còn không thèm mua những cái con khác Chỉ mua Warrior thôi ấy Thì nó cũng dễ chơi luôn 9 Warrior cứ bập vào phát là, là chơi ở level 9 Round 21 đến 9 nó vừa Đấy cứ round cái cái cái tiêu chuẩn của cái bộ này là round 21 đến 9 thì nó rất dễ anh em ạ. Nó không khó đâu. Rất dễ chơi đấy. Bởi vì làm sao? Bởi vì giữa game ấy cái bộ này nó khá khỏe để mà giữ máu hoặc là đánh để mà nó nó mất một cái lượng tiền vừa phải thôi để có thể là khỏe bởi vì toàn những cái con một đô hai đô mà cái bộ này toàn một đô hai đô là khỏe rồi anh em ạ đấy tutka này hay là con uh, con con con con con aquaman ấy slada ấy hay là anh em còn gọi là aquaman ấy đấy là nó đã khỏe nó đã khỏe rất nhiều rồi ở giai đoạn đầu game đấy khỏe hơn so với cả nếu mà so sánh một con Slada với cả một con súng đi Mà solo đi Chưa chắc là con súng ăn được Slada đâu Nếu mà có đồ nha anh em nhá Đồ đầu game ví dụ chén thành giáp xoay chẳng hạn Chưa chắc ăn được đâu Chấp như là súng của bố xét Đây rồi Ủ được đấy Trứng này tôi nghĩ là Xem nào Ở level 8 hồn này Kẹp hồn vào level 8 Chúng ta tạm thời chúng ta chưa có bit nha anh em nhá Nên là chúng ta kẹp hồn mà đã Chưa chưa có bit 4 bit vào thì cũng mạnh Nhưng mà hồn này thì cũng mạnh nha anh em nhá Hồn nó cộng máu nhiều lắm đồ game cộng máu nhiều Cộng máu nhiều với đam nó cũng to Mà bây giờ nó cũng dễ kích hoạt đấy anh em ạ Nó chỉ cần hai con Nó bây giờ nó ra con vua hồn ấy Ờ, cần hai con kích hoạt nó dễ hơn ngày trước ngày trước là cần phải ra được con kiếm hồn thì nó khó quá và ra thì mạnh bây giờ thì cũng không cần kiếm hồn cũng có thể là chúng ta có thể là sử dụng được cái bộ hồn rồi sớm warrior cộng hồn rất khỏe nhưng mà rau này có vẻ toang rồi này rau này trông căng quá nhở ui không ổn rồi à. con cây của nó còn sống thì là mình thua có được không warrior vẫn sống nhưng mà cây của nó sống anh em ạ cây sống cây sống được không u nhưng mà tôi vẫn khỏe tôi nhìn trông warrior trâu quá anh em ơi trông kìa ui rồi đánh một lúc xong lại thành thắng này thằng này không phải đối thủ à còn cái thằng top 4 nữa nhá ui thằng top 4 to đấy thằng top 4 glacier kẹp với bốn đỏ mà có heo khá nhiều hai sao top 4 to nhá cẩn thận top 4 thằng này lại cuối cùng lại vẫn ăn được nó quá trâu anh em ạ Thật sự là khủng khiếp luôn Quá trâu anh em 6 warrior bây giờ đánh khỏe thật đấy Không thể tin được luôn đấy Mà đấy là tôi còn chưa kẹp 4 bit vào đâu đấy Bây giờ mà có 4 bit thì thôi Chắc bọn này quỷ hết luôn anh em ạ 4 bit thì cần phải có con chó sói Bây giờ chưa có chó sói Chó sói ra một cái kẹp 4 bit vào thì, thì thôi xác định luôn 6 <clears throat> warrior 4 bit ở level 8 Rất khỏe nhưng mà thôi kẹp hồn vào cũng ok anh em ạ hai bit kẹp hồn cũng khỏe lắm anh em ơi u đây rồi gặp luôn này thằng này to nhá ăn nổi không máu trâu ấy nhưng mà tôi cũng trâu không ăn thua anh em ơi chồng ngoài nó nó nó, nó, nó, lì thật đấy anh em nhìn kìa warrior của tôi lì không kìa mà đây là tôi còn chưa có đồ thủ nhá chưa có đồ thủ chưa hề có đồ thủ luôn cái đồ thủ duy nhất của tôi là cái chén thánh Còn giáp là chưa có đâu Và vốn di giáp nó đã rất trâu rồi Đây rồi chín warrior sắp được rồi này Thiếu một con nữa thôi anh em ạ à. Một con berserker nữa thôi Một con sói thôi Bây giờ một con sói đẩy phát lên 9 luôn Bán hết đẩy lên 9 luôn 9 warrior luôn Là vô địch Anh em ạ à, Chúa chuỗi thắng này Nếu mà round sau nhá Round 19 ấy mà nó ra thêm một con Warrior nữa ấy Là tôi bán hết Xong rồi tôi đẩy lên 9 luôn Hứa với anh em luôn đấy Không cần hồn nữa Không cần bit nữa Chỉ cần 9 Warrior thôi là, là Ở cái round sau là thôi Bọn này coi như là xác định luôn 6 assassin ốc 2 <laughs> Cửa gì mà ăn anh em Tôi nói thật với anh em chấp ốc 2 luôn Này trừ giáp lại trừ giáp Phồng tôm Ui rồi một phát bay bầu mẹ luôn Anh em thấy không Lấy cái gì mà ăn được Khó lắm Bây giờ cái bộ này nó, nó gọi là meta rồi Chơi tôi nói thật với anh em Có cho hai sao sớm ấy Chơi bộ này luôn Đây này lên được 9 luôn là này Round 19 Bây giờ bây giờ nhá, bây giờ lên 9 Thì bây giờ liệu có cần phải lên 9 không? Đấy Còn nếu không thì cứ để round 21 là nó, nó đúng tiêu chuẩn là lên 9 Bây giờ giữ chuối để lên 9 luôn Thì là Chắc chắn là ăn được nhá Nhưng mà nó, nó lại bị một cái là Nó mất tiền Mất mất một cái lượng tiền lớn 6 tiền đấy Nếu mà tính là nếu mà bây giờ up luôn nhá Là sẽ mất 6 tiền Hoặc là có thể là 7 tiền nhưng mà nếu mà bây giờ nha mà tôi tôi tôi không áp luôn tôi vẫn có thể chiến thắng được thì có lên là áp không không anh em ạ <laughs> tôi nghĩ là với cái đội hình này không thua đâu anh em ạ ui dồn đồ cho tức luôn anh em ạ đối thủ cũng dồn đồ cho tức cũng có chém lan luôn đấy nhưng mà anh em nhìn thì con Tutka nó skill vào cái cái cái con uh, God Kid của tôi kìa Trời ơi Anh em nhìn thấy nó đấm nó tung hai lần tung trưởng rồi mà God Kid vẫn còn lửa cây máu trong khi đấy anh em nhìn nhìn ngược lại nhá anh em ngược lại cái cái con con uh, tút ca của tôi mà vừa lấy đấm con ốc <laughs> đúng một hit bay màu khác nhau thật sự luôn bộ này nó quá trâu chó anh em ạ à. thật sự xấu qua bây giờ trâu thật không thể nào mà tin được không biết là có bắp ngầm bắp ghiếc gì không chỉ số thì trông có vẻ hơi ảo chỉ số mà nó ghi cho mình xem ấy nhá anh em nhá những cái số mà nó ghi lên nó hiển thị ấy cho mình xem để chúng ta có thể đọc vào chúng ta ví dụ giáp nó là là cộng với cả giáp ấy thì là nó là 17 giáp chẳng hạn nhá. Chúng ta nhìn vào nhưng mà chưa chắc đã là nó là đúng theo cái công thức ở trong đâu. Những cái gì mà chúng ta nhìn thấy nó chỉ là những cái mà nó hiển thị thôi. Còn đúng cái công thức tính toán ở trong ấy của những cái người lập trình ở phía trong để nó ra được những cái con số ấy nó trừ máu đi hay là nó mất máu như nào hay là cái sát thương của nó chịu đựng nó ra sao ấy nó là cái phần lập trình ở phía trong thì cái này tôi nghĩ là có thể đây nó là một cái cú bắp ngầm đấy anh em chơi nhiều cái bộ này anh em sẽ có thể nhận ra được là tự nhiên thấy có vẻ khá mạnh <clears throat> mạnh một cách nó, nó đột biến ấy trông có vẻ mạnh mạnh mạnh hơn bình thường bình thường không mạnh như thế anh em ạ rồi thôi lên chín đó chín warrior vào đến lúc rồi anh em ạ rồi Cái bộ này bây giờ không cần hồn Hồn lên 10 kẹp sau Bây giờ cứ 9 warrior một pha Mà tôi xác định là tôi chơi qua hồn nha anh em nhá Nên là tôi cũng sẽ không lựa chọn những cái món đồ như là Kira để làm cái gì cả Cứ mắc cái đồ thủ Sau đó thì thêm những cái đồ đam tay Không cần Kira luôn Vua hồn nó hit đầu tiên nó rất mạnh anh em ạ Vua hồn mà kiếm hồn phát đầu tiên là chặt một phát là chết một con luôn Khỏe lắm và cái đặc điểm của bộ hồn này chính là cái việc là cái con hồn thứ hai ấy là cái con god kid ấy nó rất là là, là, là khỏe nó rất trâu nên là nó không dễ để có thể mất được cái bộ hồn sớm đâu tức là lúc nào nó sẽ được cộng hai tầng hồn hai tầng hồn rất là khỏe anh em ạ rồi không không không chơi kira anh em nhá nên là tôi sẽ không mua con velon tôi xác định tôi lấy đồ tôi không lấy đồ kira rồi Ừ, mặc dù là chúng ta có thể lấy đồ Kira nếu mà chúng ta muốn nếu mà ở bây giờ chúng ta có một cái uh, cái cái cái cái, cái uh, mặt lạ thì có thể lấy được nhưng mà cái đấy là tương lai chúng ta tìm được mà bây giờ không cần phải tìm bộ bây giờ để mà chắc chắn nhá là lên up sắp tới là round 26 là tôi sẽ up 10 là chắc chắn luôn đấy để mà tôi kẹp thêm hồn vào đây ở dưới là có sẵn con hồn rồi đấy còn còn tí nữa là sẽ thay ra được con kiếm hồn thì sẽ thay cái con uh, ma ra cái con death prophet ra nha anh em nhá đấy còn, còn bây giờ thì khỏe lắm anh em ơi anh em vừa nhìn gì không tôi <laughs> đùa thật tôi nói thật với anh em là cái con lancer tôi còn chưa kịp nhìn ra ấy tôi còn đang còn đang bảo cái đéo ở đấy con nào là con co chưa kịp nhìn ra thì con lancer bay màu úa rồi lancer của đối thủ ấy hmm. chưa thằng nào khả năng cắt chuỗi luôn anh em ạ khỏe quá và tôi tôi đang dùng sử dụng cái con Tutka cho anh em <laughs> Đang ờ, sử dụng cái con dồn đồ cho con Tutka là một cái con một đồ đấy, hai sao Mà tôi giữ chuôi đến tận bây giờ luôn Và tôi nói thật với anh em là đây nhá, nó là cái mức ranking Queen nha anh em nhá Tôi là đang mức rank Queen Còn những cái ông còn lại thì tôi không biết Đấy, nhưng mà tôi đang ở mức rank Queen Đấy mà bây giờ nhá, anh em nhìn thấy không Đánh quá dễ luôn, thảo nào mà Tôi bây giờ tôi mới nhận ra là thảo nào mà mấy cái ông mà vào giải ấy ở trên kênh của Ze quen mấy hôm trước ấy Đấy, chọn cái bộ Warrior này để chơi tôi, tôi mới hiểu ra là tại tại sao rồi bởi vì là nó quá khỏe anh em ạ thật nó quá khỏe luôn để mà có thể nói là là là đánh ở, ở đầu game nó quá khỏe và quá dễ chơi khiến cho người ta chọn cái bộ này để chơi đây bây giờ lại còn thêm bit nữa này bỏ ăn gót ở vua thôi quá khỏe anh em ạ chắc chắn nó có bắp ngầm còn không biết là ngầm là ngầm chỗ nào bắp vào cái gì bắp vào đam hay là bắp vào uh, giáp hay là bắp vào cái gì thì không biết chỉ biết là bây giờ nó khỏe thôi anh em ạ thôi thì khỏe thì chơi thôi Đấy, còn còn cứ, cứ, cứ vào mấy cái giải mà pro player đánh mà mà thấy người ta đánh nhiều là biết mà bộ nào chơi được bộ nào không đấy tự nhiên nhá trước cái giải của Zé quen ấy là cũng rất ít người chơi cái bộ warrior này chỉ có những cái ông mà đam mê gọi là chỉ chuyên chơi warrior thôi gọi là các chuyên gia ấy chơi cái bộ warrior này thì vẫn chơi còn ở trong rank nhá cấm qua ai chơi cái bộ này luôn tôi nói thật với anh em là như thế rất ít người cái hồi đấy nhá trước khi cái giải ra quen ấy anh em biết là người ta chơi gì không người ta chơi là cái con fallen witcher ấy kẹp với cả saman sờ farm rất nhiều và vào giải đấy nhá cũng chơi rất nhiều ấy nhưng mà toàn top 7 top 8 <laughs> vào toàn top 7 top 8 mà tức là chơi cái bộ meta nhá mà người ta tưởng là meta ấy là cái bộ cái bộ uh, Fallen Witcher kẹp với cả Saman ấy Đấy, Ron kẹp với cả hai con Druid 3 sao ấy ở level 8 là có thể là, là kẹp thêm hai con Druid sau đó thì Ron ở level 8 lên 3 sao. Đấy, cái chơi kiểu đấy rất khỏe. Ở trong rank nhá là rất nhiều người chơi, rất nhiều người thích chơi. Nhưng mà vào giải ở trong cái giải mà toàn pro player anh em thấy không? Đánh toàn top 7, top 8 luôn, loại hết ở vòng đầu. Những cái ông mà chơi cái bộ đấy loại hết ở vòng đầu. Còn những cái ông mà chơi cái bộ đấy mà vào vòng sau toàn là tốt thấp đấy nhưng mà ngược lại nha những cái bộ mà như wario này ui ui ui đang <laughs> dùng mình dùng mình dùng mình anh em ơi quả này là quả dùng mình rồi đấy thôi được rồi bán bớt con này đi tí nữa chơi kiếm hồn cũng được bây giờ tôi có cái con này thì nó lại tuyệt vời luôn anh em ơi perfect rồi con uh, doom thì thôi nhá doom giải tán thôi anh em ạ có con uh, chúa quỷ đây rồi thì doom cái gì nữa chúa quỷ vào rồi Đây là một cái pha dùng mình hết lấc đến từ vị trí của tuần cơm <laughs> Dã man thật sự Trời ơi, chúa quỷ cùng với cả một quả trứng ở đây Kèm thêm quả trứng ở đây Và round sau chúng ta lên được 10 Tỷ lệ ra 5 đô là là là là, là 5% Chúa quỷ lên được hai sớm rồi <laughs> Thôi anh em ạ, 100% máu đến hết game À quên, 87 máu đến hết game anh em nhá Xác định 87 máu đến hết game không có nhiều đã bảo là mạnh từ đầu game đến cuối game luôn đấy chứ ừ. Rồi Bây giờ chỉ còn đợi kiếm hồn nữa thôi anh em ạ Là nó đủ bộ Đợi kiếm hồn nữa là đủ bộ Nhưng mà thôi tôi nghĩ là chúng ta roll ở, ở cái um, level 9 đã Ra là con kiếm hồn thì lên 10 thôi anh em Không vội Thực ra lên 10 tỷ lệ là năm phần trăm nhưng bây giờ là ba phần trăm nhưng mà lại nhiều tiền để roll Đấy thì cái tỷ lệ nó cũng như nhau rồi, nó tương đương rồi anh em ạ Bây giờ lên 10 hết tiền chứ không không không không không ngon lắm. Cứ để 29 lên 10 nó chuẩn bài. 29 lên 10 anh em ạ. 29 lên 10 nó là cái tiêu chuẩn của cái bộ 9 Warrior. Đấy. Không phải lên 10 sớm, bây giờ chúng ta còn rất nhiều một sao. Up up lên hai sao đã anh em ạ, không vội nha anh em nhá. Ù, insect này. Insect, insect kẹp Kira lâu lắm mới gặp đấy. Nhưng mà yếu rồi anh em ạ, bộ này yếu lắm rồi. Này em nhìn này, trời ơi con velom nó hai vẩy bay màu luôn đúng hai vẩy bay màu velom có chính ở trong cái bộ insectila không ăn thua ngày trước nhá cái bọn insect này đấm warrior như con luôn anh em ạ đấy nhưng mà bây giờ cái câu chuyện nó đã khác xưa rất nhiều rồi bây giờ warrior anh em thấy toàn một sao nhưng mà đấy đấm trồng dã man thật sự luôn ạ thề mà cái bọn insect nó còn được bắp mấy lần nữa nhá nó bắp cho là, là, là cái con tiền con đẻ ra nó là to hơn rồi đấy thế nhưng mà đấy vẫn coi như là không ăn thua anh em thấy không rồi ronot cứ đồn đã anh em ạ từ từ đã bình tĩnh hay sao đã không có gì để vội ui ôi cái này đi kinh quá nhở đập trứng cho ách ok Bán luôn con này đi Chả cần Đủ slot rồi <clears throat> Kiếm hồn thì up lên 10 rồi anh em ạ Cũng chả cần con hồn để làm Từ từ đã Con để nó ra nhiều mà Con đấy dùng tạm thôi Bít này Bít kẹp phu này Bít kẹp phu này Bít kẹp phu thì cũng thế thôi anh em ơi Nhìn con bảy nó, nó gạt kìa Trời ơi Lia một lúc người nhìn đam rồi kìa Khỏe quá anh em ơi Thật đấy cái bộ này khỏe lắm ấy Luôn tiếp anh em nhá Tôi chưa có ý định lên 10 đâu Để rồi Thuyền trưởng hai sao Ngon Toàn một sao đánh khỏe thật đấy Thề Bây giờ mà lên hết bọn này hai sao là Yên tâm up 10 Cho con 72 nữa vào là xong một nghìn bảy máu thì cũng không hề ít nha anh em nhá Hiện tại chúng ta đang có chúa quỷ một nghìn bảy máu Anh bảy một nghìn bảy máu là, là nói chung là đủ trâu rồi Nhưng mà nếu mà cẩn thận hơn ấy tôi ghép luôn một cái chén thánh nữa <laughs> Đùa Thật đấy Hai chén thánh này thực ra là nó cũng không sở tách nha anh em nhá Hai chén thánh này là nó sẽ có hai cái thời điểm bắp máu là khác nhau đấy Anh em ạ Nó không sở tách nhau đâu Nên là có thể sử dụng được Trên cùng một con người ta sẽ có hai lần là hồi máu Cái cooldown của nó khác nhau chín xin à u uh, chín xin thì có vẻ mất chuỗi đấy chín xin ốc ba rồi ok chín xin ốc ba chấp nhận thôi anh em cái tầm này chưa được cứ đợi đấy Đấy rồi, hai Glacier đá Cái bộ này nó còn rất nhiều thứ để nó có thể mắc binh được anh em <clears throat> Nhá, nên là bình tĩnh Chưa, có chưa có gì vội Bây giờ đang thừa một warrior đúng không Thôi lên 10 luôn 29 lên 10 mà Rồi Thừa một warrior nhưng mà bây giờ cũng chưa biết cho cái con gì vào thôi Được rồi Cứ để thế đi Cái bộ này này Nó full hai sao thì nó còn mạnh hơn nữa là một Thứ hai là chúa quỷ lên hai và kẹp hồn anh em ạ, à, bây giờ chúng ta có hai Glacier là nó cũng đã mạnh hơn rất nhiều rồi đấy. Để xem là ờ, liệu rằng các cái đối thủ là có thể chịu đựng được không, chịu nổi không. Khỏe lắm rồi. Đây rồi lại gặp lại cái thằng ờ, thằng thằng thằng chơi uh, insect này. Vẫn thế thôi anh em ơi, nhìn kìa. Thấy không? Cái con Velom về làm co đấy nhưng mà đấy, anh em thấy <clears throat> hai gạt thôi là cũng bay màu rồi Insect bây giờ cái cửa gì mà ăn được cái bộ này đây hai cái chén thánh này thì chắc chắn là cái con bảy này là nó sẽ còn đứng rất lâu trong combat Nhà Insect không lên được 10 rồi 30 tiền xuống hố <laughs> Ôm 30 tiền lên 10 mà Bởi vì là thực ra là Co là đủ rồi Đấy Ui Kiếm hồn ra là kiếm hồn rồi anh em ơi thôi thôi mắc binh rồi này đây đây nó gọi là gọi là mắc binh về mặt đội hình nhưng mà chưa mắc binh về mặt gọi là chất lượng đấy kiếm hồn và chúa quỷ lên hai sao nữa thì thôi xong đấy nó chính là cái tối thượng của cái bộ này anh em ạ lúc đấy thì nó chính xác nó là tối thượng nhá anh em nhá còn bây giờ thì nó gọi là tạm tạm nó gọi là tạm thôi hai con này cứ con nào hai sao thì dồn đồ thôi đấy còn nếu mà cả hai con hai sao thì đương nhiên là tôi sẽ dồn đồ cho chú quỷ rồi chúa quỷ đam demon kèm theo đấy là có búp tộc hồn nữa nên là cái đam của nó cái những cái nhát chém đầu tiên nó sẽ rất mạnh rất khỏe nha 400 đam 400 đây là mới có một sao thôi anh em nhá một sao đấy nhìn là 400 đam nhưng mà thực ra nó là 600 tính 50 phần trăm đi mừng nữa 600 đam đấy anh em ạ không ít đâu uh. Đao quỷ nhỉ Đao quỷ đi Chống lé anh em ạ Tôi cần một cái chống lé Trận này đánh với cả nhà 9 giờ cần chống lé Thế thôi Thực ra cái bộ Warrior này nó nó chỉ cần Đấy Tôi nói rồi mà Warrior cứ phun thủ Chỉ cần đúng một đồ đồ đam thôi Đồ đam thôi anh em ạ Đồ đam nó chính là cái gậy như ý này Cần đấy Đấy còn tí nữa mà có thêm cái chém lan nữa thì ngon 9 assassin bây giờ tôi nghĩ là chưa chắc ăn được đâu Vừa lãi thôi anh em ạ à. 9 assassin vừa lãi thì ăn được thôi chứ còn bây giờ <laughs> Ô uh, combo đẹp à Combo đẹp thì ăn được Không chưa chắc Anh em thấy không Khỏe lắm anh em ơi 9 assassin ốc 3 nhá đây là round 31 hai món đồ cam rồi vẫn thua nhá. Anh em biết là nó khỏe đến cỡ nào mà đấy toàn một sao thôi, co vẫn một sao anh em nhá. <laughs> khỏe lắm anh em ơi. Bộ này tôi nói rồi mà. Là nó bắp ngầm đấy. Anh em không nhìn cái chỉ số anh em không nói trước ở đâu. Anh em phải nhìn là cái nhìn cái gì. Berserker lên được hai sao này thôi, bán cái này đi. Không ô, oh, chưa đủ tiền, bán cái này đi luôn anh em dựa vào cái chỉ số gì mà anh em có thể là là xác định được nó mạnh hay không đấy chính là người ta mang vào giải đấu <laughs> tôi thật anh em cứ xem mấy cái giải đấu ấy cứ tập trung xem mấy cái giải đấu những cái người pro player chơi anh em chơi như người ta thì nó xong để tôi chơi như người ta thôi mà Đấy, tôi thấy người ta chơi warrior tôi học theo tôi chơi warrior tự nhiên thấy mạnh đúng thật luôn mạnh thật ui rồi đây là cái bộ gì đây anh em ơi ui rồi ôi anh em ơi đây là cái bộ bí kíp của tôi mà vô lần witcher kẹp với chín bây giờ này <laughs> đấy thử luôn nhá test thử về bí kỹ luôn để xem đây nha đối thủ nhá đồ rất là khỏe luôn đấy cướp điên hai tia với cả hút máu trừ giáp nha anh em nhá đấy những cái món đồ mà để đánh với cả chín warrior không sợ bị phản nha anh em nhá đấy có hút máu trừ giáp các thứ là không sợ bị phản rồi bây giờ để tôi xem là liệu rằng chín warrior có ăn nổi không nhá chín Wario hồn liệu có ăn nổi cái bộ bí kíp này không Đấy, đối thủ là gần như là đã là mắc binh rồi nhá. Bây giờ chỉ có up 9 up 10 thôi. Chứ còn Fallen Witcher lên 3 sao rồi kẹp thêm hai con 3 sao rồi. Đấy. Rất khỏe nhá. Ok, bây giờ tôi vẫn cần là phải có con co 2 sao anh em ạ. Hiện tại thì co vẫn chưa lên 2 sao. Rất cần là một cái con một trong hai con lên hai sao để có thể chiến đấu với cái bộ kia. Con phô lần 3 sao. Ở đây nó có ba con phô lần 3 sao với cả nó gọi là gì? Nó gọi là chín món đồ cam rồi nhá anh em nhá, chín món đồ cam. chín món đồ cam à, hơi khó. Warrior này là thực ra là cũng là bị counter bởi ờ, chín phe giờ anh em ạ. Hơi khó một tí. Từ trước đến nay là Warrior lúc nào cũng sợ chín phe giờ anh em nhá. Ờ, thử trận đấu này xem nào. À từ từ đã quên mất này. Bỏ mấy con này đi Lên hai sao hết rồi lấy làm gì Ủ uh, vẫn chưa lên được hai sao anh em ạ à. Cay nhở Nếu mà không lên hai sao là ngậm ngùi top 2 rồi Mà lên hai sao thì chưa biết Lên hai sao thì phải tính xem là, là, là như nào Nhưng mà nếu mà lên hai sao thì có thể là tôi nghĩ là vẫn có thể ăn được đấy Từ nha bây giờ tôi, tôi chuyển con ách vào vị trí này để Để tôi hú một phát cho nó không có cái cơ hội nó hóa sớm Đấy, nhưng mà cũng chỉ là gọi là cản được một chút thôi Chứ còn cũng không cản được nhiều đâu Đây là ba con anh em ạ chín món đồ cam Chưa tính mấy cái món đồ tím nhá chín món đồ cam rồi đấy Ô kìa, ô kìa, ô kìa, ô kìa bạn ơi Ô kìa bạn ơi, ô kìa bạn ơi Ô kìa bạn ơi, ô kìa bạn ơi Úi rồi ôi anh em ơi, nhìn kìa Con ách có làm hết cho tôi, thôi xong rồi <laughs> Úi rồi ôi anh em ơi, 17 vào luôn Tức là tôi thậm chí tôi không cần phải là đưa con con ờ, con chứa quỷ hay là con kiếm hồn lên hai sao luôn Đối thủ là chỉ cần một hú của con ách thôi là cũng <laughs> bảy màu Một round nữa thôi anh em ạ Thôi xong rồi Quá mạnh anh em ơi Đùa thật Thể chứ Từ trước đến nay cái cái cái cái bộ chín Warrior này có bao giờ là nó gọi là là là Có thể là đấm được cái bộ phe giờ đâu Thế mà bây giờ nó đấm được bộ chín phe giờ Rất là như thế luôn khó chịu nhờ anh em nhờ công nhận gặp cái bộ mà tự nhiên nó im ba quá nó cũng hơi khó chịu chơi khỏe thật đấy thậm chí là gặp những cái bộ như là chín phe giờ này hay là những cái bộ như là là là là đấy anh em cũng có thể thấy là những cái bộ mà vốn dĩ là trước đây nó cao tơ vào cái bộ chín warrior thì bây giờ nó lại cảm giác như là bị chín warrior nó đấm chín phe giờ là một ví dụ nhá hoặc là cái bộ insect ấy trước đến nay là toàn lấy chuyển sang insect để cao tơ chín warrior chứ Thế bây giờ chín Wario <laughs> nó đấm nó như con luôn Ảo thật sự Chán quá nhở Thôi rồi nốt nào Ôi kìa Từ từ đã, từ từ đã, bỏ này đã Quên Rồi Ra đi Ra Ủ, cày thế nhở, không ra Rồi không sao Không sao bạn ơi u uh, vẫn để vị trí đấy à được quá nhờ bạn nhờ thế thì chưa chắc bạn đã ăn được tôi. ui đối thủ khôn quá anh em ơi chết rồi đang này tôi bị đẩy nhiều rồi đối thủ có một cái lước rất cao tay ở đây đấy là cho con thỏ là bờ linh ngược chiều với con con con con con con chúa quỷ của tôi ui, anh em ơi Mê... càng càng hay đấy đánh cò não đấy tôi đang tập trung vào u uh, đây chúa quỷ lên hai sao rồi được được đây nó sẽ là một cái thứ cân bằng cho cái con game này Tôi đang chú ý vào cái con con con con con ấy anh em ạ Tôi đang chú ý vào cái con con phô lần thì tự nhiên nếu để ý con thỏ Thôi rồi không sao anh em ơi Đây nó sẽ có cú lừa cho anh em nhá Từ từ tôi bỏ cái đồ ra đã này Đấy, búa linh bên này cơ <laughs> Đối thủ sẽ không để ý Đối thủ sẽ không để ý đâu Cứ để nguyên như này anh em nhá Cứ để nguyên như này Đối thủ sẽ không biết là tôi chuyển búa linh sang ờ, cái bồn không di chuyển vị trí anh em nhá Thỏ sẽ vẫn đứng ở đấy thôi <laughs> Đến là đón <laughs> Thỏ này thì thỏ Ui rồi ôi bờ bên kia cơ mà Thôi xong rồi anh em ơi Chú quỷ hai sao Gạt Gạt được không Gạt được không Ui đưa, đưa anh em nhìn luôn chú quỷ đó đấm con vô lần kìa <laughs> Đối thủ cũng cao tay đấy Nhưng mà tôi cũng cao tay Anh em ơi Lại một cú lừa cho đối thủ đối thủ quả đấy cứ tưởng là tôi tôi tôi là vẫn để nguyên cái bờ linh ở trên người con chú quỷ anh em ạ à. xong rồi tôi cũng không di chuyển cái con chú quỷ luôn thế là đối thủ cứ tưởng tôi ngu tôi cứ để cái con con con chú quỷ bờ linh sang phía bên đấy để mà sờ tun con chú quỷ tôi như là sờ tun đến chết á ừ, còn lâu nhá <laughs> đấy sờ tun đến chết mà đúng không đấy định bắt sờ tun con chú quỷ đến chết nhưng mà giờ cái bờ linh bây giờ nó lại không còn trên người chú quỷ nữa <laughs> Để tôi diễn tả lại cái khoảnh khắc đấy của đối